Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị à, đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Việt Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy à, nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Việt Anh nhé. Toàn bộ các đường link đăng ký chúng tôi à, đều để ở dưới phần mô tả của cái video clip này. Tất cả những cái đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với ờ, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kinh Anh xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một ờ, cái sản phẩm mới Đó là chiếc xe mang thương hiệu Mỹ Ford Laser 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 Chiếc xe này sản xuất năm 2002 Có trang bị ờ, rất là nhiều các cái tính năng Xe rất là nhỏ gọn Và chạy rất là bốc, máy bền Sau đây à, chúng tôi à, xin quay một vòng quanh à, ngoại thất của chiếc xe này nhé. Đấy như quý vị thấy thì chiếc xe này mang một cái màu rêu xanh nhìn rất là hầm hố. Phần đằng sau của nó đây. Đèn bên đèn hậu ở phía bên tài. Quý vị thấy là còn rất là mới. Không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả. Nổi bật với cái nền màu đỏ laser for laser chiếc xe này à, chúng tôi mua của một à, khách hàng ở à, thành phố rạch giá tỉnh kiên giang hiện nay thì giấy tờ đã nằm trong tay rồi xe cũng trang bị hệ thống cảm biến lùi toàn bộ cảm biến lùi đây vẫn còn hoạt động rất là tốt cảm biến lùi ở bên phụ đây còn đây là cảm biến lùi ở bên tài và một cái camera siêu nét đấy giúp cho quý vị có thể lùi xe một cách rất là dễ dàng xe này đăng ký tư nhân chính chủ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 quý vị thấy quay cận cảnh cho quý vị thấy cũng rất là đẹp hệ thống giảm sóc phải nói là chiếc xe còn khá là đẹp chưa hề có cái hiện tượng gì là cấn đụng hay là ngập nước cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước thời hạn đăng kiểm vẫn còn đến tháng 7 năm 2020 cho nên còn rất là dài khi à, quý khách mua chiếc xe này về thì chúng ta chỉ việc uh, sử dụng ngay không cần phải trang bị thêm một cái uh, bộ phận nào cả đây là cụm đèn pha ở ờ, bên phụ Kết hợp đèn ờ, halogen và đèn bisalon Rất sáng, chiếu sáng rất là xa Cụm đèn gầm cũng đã được độ đèn led Đèn bisalon rất là sáng, bám đường rất là tốt Giúp cho quý khách ờ, di chuyển an toàn ở những nơi trời tối Hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm Mặt la răng Biển số cũng khá là đẹp Số gánh <coughs> Cụm đèn pha ở bên tài đây Đấy, rất là trong không hề có cái hiện tượng gì là hoen nó hay nứt vỡ cả Đèn vẫn là đèn zin Đây là đèn gầm Bám đường cực kỳ là sáng Còn đây là cụm bánh xe ở à, bánh xe trước ở bên tài Đấy Toàn bộ à, bánh xe vẫn còn rất là đẹp Vỏ xe thì cũng còn tương đối là mới Với cái vỏ xe này chúng ta cũng phải đi 1-2 à, năm nữa mới cần phải thay thế Hệ thống cua lốp này Rất là phẳng học dè quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ không hề có hiện tượng gì là mục nát cả ngay cả cái phần bên dưới đây phần thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn là rất chắc chắn đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như, như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy hệ thống uh, gân chỉ vẫn còn rất là đầy đủ đẹp Đây là cánh cửa trước ở à, bên tài Phần tắp bi của nó quý vị Phần à, nỉ này Vẫn còn zin Không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay là bong chóc cả Các cái hệ thống à, nút bấm điều khiển cửa kính Kính vẫn được chỉnh điện này Rất là đẹp Hệ thống à, tắp bi nhựa Loa hệ thống uh, ờ, bản lề ở cánh cửa trước không hề có cái hiện tượng gì là gì xét cả đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng keo chỉ các hệ thống gioăng cao su còn rất tốt quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ đấy vẫn còn cái tem ờ, của thông số của hãng sản xuất ở trên ờ, cánh cửa của chiếc xe đấy rất là rõ nét cái phần ở bên dưới này không về có hiện tượng gì là mục nát cả keo chỉ vẫn là còn zin không thiếu một phân đoạn nào bệ lên xuống chốt khóa hệ thống bật lề có cánh cửa sau cột cũng như là khung cửa cực kỳ là chắc chắn vô lăng ba chấu có à, bọc một cái lớp à, da bên ngoài cầm rất là chắc hệ thống dàn lạnh điều hòa chúng ta xem là số km đã đi được nhé, theo như à, bảng chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này mới đi được hơn 93.000 km thôi Phải nói là đi cũng khá là ít Tất cả các cái đèn tín hiệu trên bàn đồng hồ vẫn còn hoạt động rất hiệu quả Đầy đủ Màn hình LCD 7 inch Có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, nghe nhạc xem phim Hệ thống uh, điều khiển uh, à, giàn lạnh Với cái dạng uh, nút xoay Cho nên là cực kỳ là dễ điều khiển, dễ thao tác Số này vào ra vào số rất là nhẹ nhàng mà tắp lô của nó đây không hề có cái hiện tượng gì là săn su cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có dịch vụ hay là taxi một ngày nào đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này đấy ra ghế với cái dàn màu ghi nhìn rất là đẹp màu nâu còn đây là cánh cửa sau ở bên uh, tài này đấy đây là cánh cửa sau ở bên tài quý vị phần tapi của nó rất là đẹp các cái tấm nhựa không hề có hiện tượng gì sần sùi hay là bong chóc cả đấy keo chỉ vẫn còn à, rất là đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ ngay cả cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước phần bên dưới còn rất là đẹp hệ thống bản lề ở phía sau đây cánh cửa sau bên tài khung cửa và cột các hệ thống giòn cao su vẫn là zin theo xe chốt khóa này đây là bánh sau ở bên ờ, tài đây <coughs> vẫn còn rất là đẹp hệ thống cua lốp học dè quý vị thấy còn rất là phẳng rất là chắc chắn chúng ta xem phần cốp xe nhé đấy phần cốp xe rất là rộng cái tấm nỉ các cái à, phần à, nhựa cũng như là các cái phần à, tấm nỉ vẫn còn rất là chắc chắn toàn bộ các hệ thống uh, trong cốp xe quý vị thấy rất còn rất là sáng đèn vẫn còn hoạt động loa hệ thống sắt xi hệ thống ờ, dàn đồng không hề có cái hiện tượng gì là mục nát cả đây bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng phần ờ, sắt xi này cũng đã được sơn một cái lớp phủ sơn chống xét không hề có hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả đấy cốp xe à? phần nắp cốp keo chỉ toàn bộ keo chỉ hệ thống chốt khóa này cực kỳ là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy không hề có hiện tượng gì là dỉ xét hay là mục mọt cả keo chỉ vẫn còn nguyên đầy đủ chỉ với giá là 132 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xế mang thương hiệu Mỹ 5 chỗ số sàn máy xăng còn đây là cánh cửa sau ở bên tà bên phụ <coughs> đấy phần tabi của nó quý vị thấy rất là đẹp cái tấm nhựa này rất là sáng phần da ở phía trên này. cùng nguyên keo chỉ các hệ thống gioăng cao su cách âm vẫn là zin theo xe hệ thống bản lề rất là chắc không hề có hiện tượng gì là dỉ xét cả đấy khung cửa chốt khóa phẳng phiu chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đây là cái phần à, ghế à, cái hàng ghế phía sau à. da ghế dạng màu nâu cho nên là còn rất là đẹp rất là ra zin theo xe loa phía sau xe cho âm thanh cũng khá là hay à, quý khách thông cảm vì vấn đề bản quyền trên kênh youtube cho nên là chúng tôi không thể nằm mở âm thanh à, của chiếc xe bởi vì khi đăng lên thì à, youtube cứ báo là ảnh hưởng đến vấn đề bản quyền mặc dù là chúng ta đăng cái đĩa nhạc của chúng ta nghe đấy sàn cũng đã được ờ, chủ nhân lót cái tấm lót sàn giúp cho chúng ta dễ dàng à, vệ sinh xe toàn bộ phần à, khoang nội thất của chiếc xe quý vị có thể thấy còn khá là đẹp ghế vẫn còn rất là đẹp rồi chúng ta xem à, cánh cửa trước ở bên phụ nhá. đây đấy cánh cửa trước ở bên phụ đây phần tắp bê của nó cực kỳ là đẹp không hề có hiện tượng gì là bong chóc hay là rách nát ngay cả những cái vị trí tay cầm cũng thế nút bấm cửa kính chốt khóa mở cửa khung cửa này cột chốt khóa cũng như là hệ thống à, bản lề của cánh cửa sau này rất là chắc chắn ghế phụ tắp với cái tắp lồ khá là đơn giản hệ thống điều hòa làm lạnh rất là nhanh keo chỉ này các cái giòn cao su vẫn là zin theo xe xe cách gầm rất là tốt đấy ngay cái phần ờ, bên dưới mà thường xuyên tiếp xúc với nước quý vị thấy không hề có dấu hiệu gì là mục mọt cả rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ rồi bây giờ chúng ta cùng xem phần máy của chiếc xe này như thế nào nhé Đây là phần máy của chiếc à, Ford Laser Máy xăng 1.6 Đấy, Phần máy xe quý vị thấy Sạch sẽ DOHC 16 van Nổ rất là êm Không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả <coughs> Toàn bộ dàn máy vẫn còn rất là khô ráo Sạch sẽ Không có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả Quay cận cảnh và chi tiết phần máy cho quý vị thấy rõ Thanh răng đầu xe này các cái lỗ vẫn còn rất là tròn vẫn còn cái tem của ờ, cảnh báo ở trên ờ, thanh rằng đầu xe này hệ thống ờ, keo chỉ của nắp cabo cực kỳ đẹp các cái hệ thống sắt xi dàn đồng rất là chắc chắn đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà cho nên là cái dàn đồng dàn sắt xi của nó rất là dày xe cảm rất, rất là đầm xe chắc chắn chắc xe Đấy, hệ thống là các cái thông số của xe này. model số khung số máy gì đó chúng ta cùng à, xem lại cái phần à, máy của xe tôi cam kết là máy xe không hề có ngập nước xe này không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi chỉ với giá là 132 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu một uh, chiếc xế hộp mang thương hiệu Mỹ For Laser Sản xuất năm 2002 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Rồi chúng ta cùng à, xem phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào nhé Đấy, đây là gầm xe quay từ à, phía trước xe này Quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ Đấy, phần gầm bệ máy này rất là đẹp rất là chắc các cái tấm nhựa không hề có hiện tượng gì là đá văng cả phải nói là cực kỳ là chắc còn đây là gầm xe quay từ bên hông này đây quý vị thấy Gầm xe Các cái tấm nhựa Không hề có một vết hàn nứt ở trên à, gầm của chiếc xe này Đúng là dòng xe tôi mang thương hiệu của Mỹ mà quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ gầm xe rất là đẹp còn đây là gầm xe quay từ ờ, phía sau này đây phần ờ, để bánh dự phòng đó cabo này combo rất là đẹp các cái đầu đỗ tin cũng như hệ thống giảm sóc chúng tôi đều kiểm tra trước khi giao cho khách hàng Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cái cung đường đô thành phố Rạch Giá xem là chiếc xe này vận hành như thế nào nhé. Chúng tôi đang à, trải nghiệm chiếc Ford Laser sản xuất năm 2002 trên cái cung đường nội ô thành phố đại Giá cho quý khách biết cái sự vận chuyển của chiếc xe này. Ford Laser sản xuất năm 2002 Bản số sàn máy xăng 1.6 Chạy rất là bốc Đấy. Qua những ờ, khúc quanh cua thì ờ, tay lái có ờ, trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng Xe gọn, nhỏ, gọn Tuy nhiên đi rất là bốc Đi được vào những cái đường nhỏ Rất là thuận tiện, dễ dàng Hiện nay à, chiếc xe này à, chúng tôi đang giao bán với giá là 132 triệu đồng Giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc Đấy, xe cũng đã trang bị một cái màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim Hệ thống à, điều hòa tự động hai chiều Làm mát rất là nhanh Với cái à, dạng à, núm xoay Rất là dễ dàng thao tác cho chúng ta lựa chọn cái nhiệt độ tối ưu cho khoang nội thất của xe Đây cần số Ra vào số rất là nhẹ nhàng Không có hiện tượng gì là sóc số cả Bằng tắp lô rất đẹp Cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Dòng xe thương hiệu Mỹ Chỉ với giá là 132 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Mỹ Ford Laser Sản xuất năm 2002 Máy xăng 1.6 Số sàn Đấy cái phần nội thất của xe Quý vị thấy rất đẹp Tắp bì cửa này Nỉ Zin Các cái uh, hệ thống uh, nhựa ốp ở bên phần uh, trong xe Còn như mới Dế, uh, Ghế da màu uh, nhu Còn zin Rất đẹp toàn bộ cái khoang nội thất phải nói là còn cực kỳ đẹp trần nỉ không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc cả các cái đèn à, trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả rất là tốt quay cận cảnh à, các cái à, chi tiết phần nội thất cho quý vị thấy rõ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 Chiếc xe mang thương hiệu Mỹ sản xuất năm 2002 4 chỗ, số sàn, máy xăng 1.6 Cực kỳ là tiết kiệm Theo như chúng tôi trải nghiệm thì à, chiếc xe này chỉ tiêu thụ 6 à, đến 7 lít xăng trên 100 km đường trường Hy vọng mà qua cái à, clip này thì quý vị cũng có thể cảm nhận được 80 đến 90% về chất lượng của chiếc xe. Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ kênh Anh và chia sẻ clip này đến với mọi người chúc ô tô kênh Anh nhá. Trước khi chia tay, ô tô kênh Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.